À, xin chào các anh chị nhà đầu tư thì hôm nay là một ngày giao dịch rất là đặc biệt uh, so uh, rất là đặc biệt của thị trường chứng khoán hôm nay uh, thì nó ngược ở uh, phiên giao dịch hôm nay thì nó ngược lại với thị, thị trường ngày hôm qua uh, bởi vì sao hôm qua thì nó nó đi nó kéo lên từ đầu phiên đến đúng lúc 2 giờ thì nó đạp xuống nhưng hôm nay thì thị trường nó là lại hoàn toàn làm điều hoàn toàn ngược lại luôn đó là nó cái nó cái đạp từ lúc sáng cho đến lúc ờ, chính vào các bạn thấy nhìn về đồ có thể đấy là viên VNDAX đi hình cái mũi công mũi cung hướng lên đúng không ạ mũi cung hướng lên thì tức là ờ, viên VNDAX sẽ đạt từ lúc 9 giờ cho đến đầu đó lúc khoảng 1 giờ chiều bắt đầu kéo lên bắt đầu kéo lên vào lúc 2 giờ chiều thì VNDAX ấy, thì nó tạo ra một cái một, một cái mẫu hình à, là một cái phiên rút chân cực kỳ mạnh mẽ đây là một cái cây rút chân cây uh, một cái cây rút chân cực kỳ mạnh thì mình bật thêm một cái biểu đồ để mọi người dễ nhìn ha qua đó các bạn thấy được là sức mạnh dòng tiền nó cực kỳ mạnh mẽ luôn đây nhìn vào biểu đồ các bạn thấy rất là rõ ràng này nó đã nó nó đạt từ lúc 9 giờ cho tới đầu đó khoảng 11 ờ, giờ vào lúc và thời gian nghỉ trưa cho đến đúng 2 giờ chiều bắt đầu cổ, cổ phiếu bắt đầu kéo lên tạo ra một phiên rút chân đó. hôm nay thì thanh khoản thì ờ, đâu đó cũng cao á đâu đó khoảng 17 ngàn 17 ngàn 800 tỷ và khối lượng giao dịch đâu đó 670 tỷ đây là một phiên giao dịch rất là cao cho thấy các bạn thấy là cái dòng tiền vào thị trường nó rất là lớn đó thì diễn à, biến hôm nay thì tức là đội sọc à, nó muốn đạt nó muốn đạt thị trường nó muốn đạt thị trường cho nó xuống xuống thêm tuy nhiên vào về vào cuối phiên thì cái cái dòng tiền dòng tiền lớn từ ngoài bên ngoài vào nó lao vào bắt đáy dẫn tới là cái thầy cái cái cái dự đoán của đội sọc à, nó không chính xác Đấy, nó bị đội sọc nó bị đội long nó đánh giết chết của cuối phiên nó còn sành nhẹ lên 1,34 điểm một phiên thật là rất là phiên hôm nay mình nghĩ chắc chắn là một phiên đầy cảm xúc đối với rất là nhiều nhà đầu tư à, có rất là nhiều cổ phiếu từ à, đầu phiên đã sàn tuy nhiên vào cuối phiên thì bốc lên xanh và có những cổ phiếu đều bốc lên trần luôn đấy và hầu hết tất cổ tất cả cổ phiếu của thị trường á của dòng dẫn dắt à, giống như là dòng thủy sản này dòng dầu khí này rồi à, các cái cổ phiếu dòng à, hóa chất cũng diễn biến tương tự như thị trường chung đấy bởi vì sao bởi vì bởi vì à, là sao bởi vì chính là cái dòng tiền thông minh nhá, nó vào nó bắt những cổ phiếu mạnh nó kéo những cổ phiếu mạnh lên đầu tiên nó chỉ kéo những cổ phiếu mạnh thôi còn còn những cổ phiếu yếu thì nó vẫn là những cổ phiếu nó giảm đây thì bây giờ chúng ta thể đi qua một số các cái cổ phiếu mà thị trường chung nó kéo hầu hết tất cả những dòng mạnh nó đều kéo lên thì duy nhất hôm nay chỉ có mic mic là là tăng trần thôi mic là tăng trần từ tăng trần từ lúc tăng à, mạnh từ giá 28 lên 32 các bạn thấy không giá từ 28.75 lên 32 năm tăng à, thích trần luôn đúng không thì mic thì nó thuộc dòng bảo hiểm thôi đó thì dòng bảo hiểm đó, thì theo mình này đánh giá thì nó là một dòng có câu chuyện riêng tuy nhiên à, đối với dòng này thì mình thì mình không quá kỳ vọng vào đó ba nào có thể đánh thì tùy các bạn đúng không thì đây cũng là một trong những cổ phiếu mà dẫn đầu thị trường hiện tại thì mix thì nó tạo ra một cái mô hình à, cốc tay cầm thì khá là đẹp này cái cốc và cái tay cầm đây cái tay cầm đoạn này nó hơi bị lôi bởi vì do thị trường chung nước điều chỉnh thôi nhưng mà bản chất nó là cổ phiếu mạnh thì nó vẫn là cổ phiếu mạnh thôi nó sẽ kéo lên nó vẫn là cổ phiếu nó test hai đáy này nó test hai đáy và đi lên đáy một này đáy hai đó bạn nào mua cây này thì bây giờ cũng lại rất là nhiều rồi uh, ờ, 23 lên 32 cho đâu đó khoảng mình tính là khoảng 10.000 đi 10.000 là 30 phần trăm rồi 30 phần trăm ba mươi phần trăm ở ờ, 43 phần trăm luôn nhiều nhỏ đấy à, tiếp theo là dòng à, vận tải biển HAH HAH thì hôm qua là một phiên giảm sàn tuy nhiên giám sàn tuy nhiên hôm nay nó đã kéo ngược trở lại kéo ngược trở lại luôn và kéo ngược kéo ngược vào cuối phiên giống như thị trường chung vậy giống như trang thị trường chung vận động nó giống thị trường chung thì dòng HH mình đánh giá nó vẫn là cổ phiếu mạnh của thị trường nó vẫn là cổ phiếu mạnh thị trường thì cái các bạn thấy là, là cái đáy sau này nó cao nó nó cao đây trước đúng không ạ cái sau à, nó, nó cao lên trước và cái xu hướng nó đang đi hướng lên thì đây vẫn là cổ phiếu hàng đầu của thị trường hiện tại bạn nào nếu có nên nắm nên nắm giữ đối với HAH à, HAH đi kèm với HAH có Zimendes Zimendes Zimendes vẫn là cổ phiếu mạnh nha mọi người đây nó test hai hai ạ hai đáy không thủng và tiếp tục đi lên này đó tiếp tục đi lên Undead hôm nay thì tăng nhẹ thì à, đợt này thì sóng dòng thì mình thấy được ba bốn dòng tới là dòng à, cảng biển này à, thủy sản này dầu khí này ờ, thêm được hóa chất này đi này và một số cổ phiếu ờ, bán lẻ chỉ được một số cổ phiếu đó thôi còn thị trường hiện tại thì đa số đại đa số là cổ phiếu bị giảm mạnh ờ, bị giảm mạnh do điều chỉnh vừa rồi giống như là dòng mà ờ, bất động sản rồi là ngân hàng này, chứng khoán này đấy tiếp theo là dòng hóa chất hóa chất thì có Đức Giang Đức Giang thì hôm nay á, về cuối phiên này nó kéo lên như thị, như thị trường chung á và vì cái lúc mở phiên nó tạo một cái gap nhỏ tuy nhiên thì kéo phiên nó là bốc đầu lên tăng lên 6.800 ờ, đồng 6.800 đồng đó lên 124.900 đồng tuy nhiên đối với Đức Giang thì mình à, mình nghĩ nó thể quay lại lắp cáp thôi nó thể quay lại lắp cáp thì sức mạnh hiện tại nó đã suy yếu rồi và nếu Đức Giang này mua được mình nghĩ nó nó cần thêm thời gian để tích lũy lại cổ phiếu thì các bạn có thể tham gia còn về BSR BSR thì nó vẫn là cổ phiếu mạnh của thị trường đó. hôm nay thì hôm nay thì mình uh, lo thì được trung, trung chỉnh thì mình có chốt buổi sáng thì chiều nó kéo lên lúc đó thì mình đang mình hiện tại mình đang đi công tác cho nên là không có thể dán theo những thị trường á hơi đáng tiếc mình không thể bắt được ở những vùng 29 này hơi đáng tiếc à, BSR BSR thì câu chuyện về dầu dầu Nga Ukraine thì riêng dòng thống dầu đó, thì mình đánh giá BSR và ông GAS là hai ông mạnh nhất của uh, thị trường thì bạn nào là mua hai hai cổ phiếu nắm giữ tiếp nắm giữ tiếp thì uh, mình nghĩ rất là ok á BSI BSI thì à, con này của dòng chứng khoán rồi PVS PVS thì nó tăng sau à, BSR và GAS thôi tăng sau BSR và GAS rồi Nam Việt à, dòng Nam Việt thì nó là dòng mạnh của dòng thị sản tăng mạnh của dòng thị sản thì à, đợt hôm qua thì có một phiên nhậm sản hôm nay nó là tăng ngược lại nó, nó kéo ngược lại bé pull back trở lại luôn á thì à, đối với Nam Việt ấy, thì mình khuyến nghị là mọi người tham gia vào thì hiện tại nó đang biến tích lũy tuy nhiên đối với Nam Việt mình nghĩ nó sẽ không tích lũy quá lâu đâu nó sẽ không tích lũy quá lâu để mà đi lên thì bạn nào bạn nào à, muốn canh nền như vậy thì bạn tham gia thì nó khá là an toàn rồi uh, à, VAC VAC thì cũng tương tự như VA thì ANV ANV ấy, thì các bạn uh, cũng có thể tham gia với VSC thủy sản thì mình đánh giá là cái hàng này với ông IDI e IDI e thì uh, nó cũng tương tự tuy nhiên là sức mạnh của IDI e nó không bằng hai cổ kia Đấy, đợt này thì uh, à, IDI nó nó hơi uh, nó có hơi uh, hơi yếu sức mạnh hơn chút tuy nhiên nó cũng là một trong uh, bộ ba của dòng thủy sản ngoài ra còn có PNG này PNG hôm nay làm tạo một cái cây rút chân cực kỳ mạnh luôn cực kỳ mạnh đây tuy nhiên cái lối đánh của PNG có vẻ mọi người nó hơi khó chịu một chút nó hơi khó chịu quá. các bạn thấy nó nó tăng từ ngày 106 à, này lên 128 thì nó tăng lên lên đạp xuống là nó đi lên cái lối đánh nó hơi khó chịu VNG thì à, nhân tạo nó tạo thành một cốc tay cầm mô hình cốc tay cầm thì uh, à, PNG năm nay tăng trưởng 45 phần trăm nó nó là thuộc là top doanh nghiệp uh, tăng trưởng FPT cũng vậy FPT thì cũng thuộc là nhóm cổ phiếu tăng trưởng mạnh mẽ luôn bạn thấy không cái những bất thoát lên cực kỳ mạnh mẽ luôn hiện tại nó vẫn là cổ phiếu tiếp tục xu hướng đi lên à, VSC con VSC này nó thuộc dòng uh, à, cạc biết cạc biết này các bạn thấy là cái vòng nó khá là ổn mà cổ phiếu này các bạn cũng có thể nắm giữ được này Đấy. nắm giữ tốt mua có thể nắm được tốt VSC gas gas gas thì nó thuộc dòng dầu khí thì hôm nay nó là một phiên nó quay lại nó lấp cái gap nhỏ ở đây đó, nó quay lại lấp gap xong nó kéo lên một mạch cực kỳ mạnh mẽ luôn mình vừa có phiên nó giảm giảm à, giảm âm xuống vùng đâu đó khoảng 124 điểm 23 24 điểm tuy nhiên thì nó kéo hôm nay cuối phiên nó kéo lên cuối phiền nó kéo lên thì đâu đó à, đây là FPT gát này có có lúc giảm 124 điểm ở à, cuối phiên nó kéo lên 131 điểm tương đương là, là tăng 7 bảy ngàn đồng bạn nào bắt được cái đáy hôm nay thì rất là ngon mình hôm qua mình mua mình à, cho khách hàng mua ở bù định luôn á đủ đỉnh luôn thì nếu mà, mà các bạn mua thì ưu tiên mua gát và mua FPT đàm BR trong dòng khí dầu khí đàm Phú Mỹ và đàm Cà Mau thì cũng là giờ câu chuyện chung của dòng đàm thôi cái câu chuyện chung của dòng đạm thì à, hai con này thì vẫn là dẫn đầu đối với dòng đạm dòng đạm bạn nào mua thì có thể nắm mua chỉ chú ý hai mã này là được rồi hai mã này được rồi và đạm cà mau đạm cà mau thì có chỉnh nhẹ nhưng mà không không đáng kỵ và nào mua cũng có thể mua gia tăng thêm gia tăng thêm còn về thị trường ngày mai về thị trường ngày mai thì mình sẽ mình nghĩ nó sẽ có hai kịch bản một là ngày mai nó tiếp tục điều chỉnh tuy nhiên đối với dòng tiền hiện tại thì kịch bản này chỉ xe tương đương xảy ra là 4% thì ờ, về thị trường ngày mai ấy, đó rồi ờ, kịch bản thứ hai ấy, nó sẽ tăng nó tiếp tục sẽ đi lên thôi nó thể đi lên tiếp tục ờ, tiếp với cái đà tăng của ngày hôm nay và cũng có thể là ngày mai thị trường nó hôm nay nó sẽ là một phiên chỉnh giá vờ đó chỉnh giá vờ tuy nhiên chỉnh giá vờ đó thì ngày mai thì nó thể chỉnh thiệt đó kịch bản thứ hai á là thị trường nó sẽ thốc mạnh lên nhưng mà mình nghiêng về cái bán này hơn bởi vì các bạn thấy dòng tiền ờ, thị, thị trường mới vừa xuống bắt đáy cái là dòng tiền nó đánh đánh úp lên luôn đánh úp lên cực kỳ quyết liệt luôn đó đó là cái ờ, hai cái kịch bản của thị trường ngày mai còn các cổ phiếu mua được ờ, thì mình đánh giá thì thì thời điểm này có dòng thủy sản à, nếu mà tập các bạn ít tiền thì nên tập trung vào bốn cổ phiếu VSC, ANV, GAT và BSR tập trung vào bốn cổ phiếu đó là được rồi à, còn HAH hay các trường khác thì thật ra thì thị trường thì ừ, tiền các bạn thì ờ, không có quá nhiều để các bạn tham gia tràn lan như vậy được và nếu bạn nào nhiều thêm các mua đàm cà mau đàm phú mỹ đó mỗi ờ, dòng chỉ bạn mua tầm vài con là được rồi đàm cà mau đàm phú mỹ là được rồi còn png ấy thì mình nghĩ là không không cần thiết đó. tập trung vào đánh vào sóng dòng thì hôm nay thực sự là mình có việc rất là bận cho nên chỉ à, làm một video ngắn để à, view lại thị trường thôi còn à, cụ thể thì thị trường thì các bạn có thể tự xem trên file nha cảm ơn mọi người